được nhiều lần hơn Tết nay Tết đến đường tù cuộc ở bên bếp hồng Và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang anh em nơi nơi khắp phương người người đi hái lòng đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xuân về. phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang tình ăn bên nhau